Chào mừng các bạn đến với Thor Gym Và chúng ta tiếp tục đi vào cái dự án PPS PP dưới tắt của Performance Plus S dưới tắt của hai chữ hoặc là Soft Drive hoặc là Station Nghĩa nào cũng đúng cả Nhưng mà Duy vẫn thích Soft Drive hơn Nhưng mà hãng là dùng chữ Station Tôn trọng <laughs> Kiến thức đó nha các bạn sẽ nằm trong câu hỏi trắc nghiệm Rồi chúng ta thường nói á, là bây giờ là tập đùi đã gì à gánh đùi đạp đùi đá đùi móc đùi đúng không sau này thêm khái niệm ép đùi với bánh đùi nữa <laughs> thì bây giờ có đạp có gánh thì phải có đạp đúng không mà có móc thì phải có đá mà có ngồi móc thì phải có nằm móc đó mà đá thì chỉ có ngồi thôi ngồi đá đây là chiếc máy mà rất nhiều phòng gym trang bị tất nhiên cái hệ giống giống vậy thôi chứ không phải là cái máy này cái máy này ngang tiền con này con này 110 con này cũng 110 luôn nha các bạn nhìn có hai cái màu vàng là biết chỉnh hai chỗ cái này nó free quay rồi này đi quay lắm mấy bạn nó quay vòng luôn nè quay đều quay đều quay đều nó quay đều về làm gì cổ chân chúng ta rất là free quay tập vậy nó mới xịn cái này á thì đứng chỉnh không được thường thường có mấy cái ghế á là các bạn phải ngồi vô ghế nó có lực nó đè xuống đó thì nó mới đi bây giờ giải thích nè ba cái lỗ ngay đây thì để mình chỉnh cái răng của cái đùi cái răng của cái đùi ví dụ như mấy bạn mới tập á cái răng bạn yếu á thì bạn để về bạn lấy cho nó dễ đó bạn lấy gì bạn lấy cho nó dễ đúng không hoặc là bạn chỉnh nó đây miếng bạn nhìn cái chân của di nè không phải kéo mà đi đâu ba cái chân của di lái á hiểu không đó một hai ba một trong hai ba duy chỉnh ba luôn vô trong móc ra nó sướng ngồi vậy là không đúng không đúng nó giống như cái máy ba con ốc này nó phải trùng với con ốc này tức là cái ghế của mình nó đang bị đẩy về trước chúng ta phải lùi ghế này một chút bằng cách lật cái chốt này ra nè đẩy ra ngoài xong rồi dùng cái lực lưng á đẩy đẩy, đẩy, đẩy, đẩy xuống xíu thả ra cho nó vô lỗ xong nhét xuống là được chưa đó có vẻ nó có lý hơn rồi đó nhìn cái chốt nó ghim qua đây chưa nè nó qua rồi ok chứ mà nó lửng lửng vậy nè mấy ông mẫu nha nó lửng vậy mấy ông mẫu tập tập từ lắp thục qua đây cái nó, nó bị ờ, gọi là trouble nó bị nó bị vấn đề trong lúc mình tập luyện nó phải vậy thằng chốt này nữa đúng không có nó vô ngàm chưa rồi chúng ta cùng nhau tập cách đi vô giống như cái máy ba đứng đây thọt cái chân vô lái nó ra một tí xíu ngồi vô xong này đi vô xong rồi ngồi xuống ok ngồi xuống cho nó vừa hey ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba wow cái máy này của ông Stup Stup in USA người này của Việt Nam Mark for BBT nha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 Power em, hấp Haprack đẳng cấp thế giới Đấy, đấy, đấy, đấy. Ah!